Sự tích Đức Di Lặc Bồ Tát Đức Di Lặc là một vị Phật thứ năm trong hiền kiếp, để nối ngôi Phật Thích Ca ra đời mà giáo hóa chúng sanh. Nhưng số kiếp chưa đến, Ngài còn ở trên cung trời đâu xuất, thường hay hóa thân trong mười phương thế giới mà thuyết pháp độ sanh. Khi Ngài ứng tích tại sông Lâm, thì tên của Ngài là Bó Đại Sĩ, và lúc Ngài hóa thân ở Nhạc Lâm thì hiệu của ngài là bố đại hòa thượng công việc hành tàng bước đường lai khứ trong hai khoảng chuyển sanh ấy nào là lời phương tiện quyền xảo nào là lời di diệu pháp âm làm cho người đời đều tỉnh giấc mộng và quy đầu về chánh giáo nay xin lược thuật sự tích lúc ngài quá thân làm vị bố đại hòa thượng ra sau đây cho quý vị độc giả xem đương thời kỳ nước lương thuộc về đời ngũ quý. Ngài ứng tích ở nơi Châu Minh, tại huyện Phụng Hóa. Thân hình khác hơn người thế tục, trán thì nhăn, bụng thì lớn, và hình dốc mập mạp. Lúc đó, không ai biết tên họ của Ngài, chỉ thấy Ngài thường mang theo một cái túi vải mà thôi, nên người kêu là Bố Đại Hòa Thượng. Tánh Ngài hay khôi hài và chỗ ăn nằm ngày đêm không nhất định, mà Ngài đi đâu rồi cũng thấy trở về chùa Nhạc Lâm mà trú ngụ. Mỗi khi đi đường, Ngài thường cầm tích trượng và mang cái túi bằng giải, không khi nào rời hai vật ấy ra khỏi mình. Lại có mười tám đứa con nít, thường theo đuổi, đeo một bên, mà diễu cợt làm cho Ngài tức cười mãi mãi. Thường khi Ngài đi vào chốn thôn quê hay là nơi đồng ruộng, thấy ai cho những vật gì khi Ngài ăn xong còn dư lại bao nhiêu đều bỏ vào túi. Lúc đi tới nơi chợ quán, thì Ngài ngồi xuống, mở túi lấy những đồ ăn dư đưa lên, kêu mấy người đứng xung quanh mà nói rằng, Các ngươi xem coi đó là cái gì? Ngài nói rồi, một giây lâu, bỏ đồ ấy vào túi mà mang đi. Còn có khi Ngài gặp thầy Sa môn đi ngang qua, Ngài ở sau vỗ lưng một cái làm cho thầy sa môn giật mình ngó lại mà hỏi rằng hòa thượng làm cái gì vậy ngài liền giơ tay nói ngươi cho ta xin một đồng tiền thầy sa môn thấy vậy bèn nói rằng nếu tôi hỏi một điều mà hòa thượng nói đặng thì tôi cho ngài liền để cái túi xuống chắp tay đứng một bên rồi lấy túi mang trở lại mà lật đật quầy quả đi liền một bữa kia Ngài đi vào trong đám đông người, có một ông Tăng hỏi Ngài rằng, Hòa thượng ở trong đám đông người làm chi đó? Ngài trả lời rằng, ta đương đợi một người đến. Ông Tăng hỏi, Hòa thượng đợi ai? Ngài bèn thò tay vào túi lấy ra một trái quýt đưa cho ông Tăng. Ông Tăng vừa giơ tay lấy trái quýt, Ngài liền thụt tay lại mà nói rằng, Ngươi chẳng phải người ấy lại một bữa, ông Tăng chợt thấy Ngài đứng bên đường gần chợ, bèn hỏi rằng, Hòa thượng ở đây làm chi? Ngài liền đáp rằng, ta đi quá duyên. Ông Tăng thấy vậy mới nói rằng, quá duyên ở đâu nơi ngã tư như vậy? Ngài trả lời, ngã tư chính là chỗ ta muốn quá duyên. Ông Tăng vừa muốn hỏi chuyện nữa thì Ngài liền ban